ngoài nó biết thì ờ, bên dưới bếp á bên cửa hàng chúng tôi đã bọc nước cho trắng là rồi để phòng chống những trường hợp là chuột tức là bên trong trắng phá dây điện của chúng ta nên các bạn phải yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn biết vào cửa hàng chúng tôi biết nhà được uh, xuất xưởng vào tháng 11 năm 2017 đây thì bếp được thiết kế á, có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là sử dụng các bạn chỉ việc kéo như thế này và cho thực phẩm là các bạn sắp lát mỏng á, và bên trên vỉ đây và chúng ta cho vào bên trong để nướng thôi nó rất là tiện lợi các bạn không có mất thời gian và công sức để đốt lửa than đây là bông vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem á đó. đó là cái tính năng phá ra khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nối đây đây tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu thì khi mà các bạn mở ra thì hãy hoặc là để kiểu qua đêm á mà các bạn chưa không có được biết á thì khi mà lần đầu cái bạn mở các bạn nên ấn vào giữ khoảng từ 3 5 giây để cho cái lượng ga nó ra ổn định hơn khi mà nó ra ổn định rồi đó thì đây các bạn mở sẽ ờ, lên lửa lửa sẽ cháy rất là nhanh đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ bận nhỏ cái ngọn lửa cái ba ngọn lửa biết ba biết lại để ờ, có thể dễ thổi để không tránh tính năng là phá ra khi mà lửa tắt cho các bạn đi xem thì ờ, ở phía sau bếp á, nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống trồi ở phía sau đây thì khi mà lửa tắt khoảng từ 5 7 giây á, thì cái que cảm biến đó nó sẽ nhận được tín hiệu thì nó sẽ tự động khóa ga lại thì bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cũng có một số nơi bán khác đó họ cũng quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàng bí khi mà các bạn nấu nướng mà nước nó có trào ra nó sẽ chạo đồ chơi lỗ này đây chính cái lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là khóa ra khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để thay thế mô phỏng cho hai cái đáy nồi thì ở tính năng này á khi mà các bạn nấu nước ở nhà mà các bạn có lỡ bận về gì đấy mà các bạn quên không có không có khóa tắt ờ, không có tắt lửa khóa ra lại á thì khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn rồi á và nó đạt đến nhiệt độ với yêu cầu á, thì nó sẽ tự động khóa ra lại bếp sẽ tự động khóa ra rất là an toàn ở bên miếng này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ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 thời hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 ờ, đến 40 ngày nhưng mà những pin này á, khi mà các bạn sử dụng nếu là nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng đây hai đứa tôi đều là tự động giảm nhỏ hơn nữa đây thì nó đạt đến nhiệt độ cao đây là đứa bên trái của tôi là ba trăm đây giữa cái thảo của tôi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 nên anh cắm sạc vào còn khi mà các bạn sử dụng mâm á, và bị lên nướng á, thì các bạn nên cho một ít lượng nước vào phía dưới một hướng phía dưới đây để trong quá trình chúng ta nướng á, thì cái hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp cho thực phẩm các bạn á, được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn tôi đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đi phía bên trái cũng tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi khóa ra công tắc của mẫu bình thường thì ở liên pin này á nó sẽ có âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp vào bên trong các bạn nhớ lưu ý một điều là chúng ta xuống cực dương thì dấu cộng này ra bên ngoài cực âm vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được thứ hai á, có xảy ra nó tình trạng hư hỏng pin các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ bựa cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái lò xo này vào phía trên đầu cực dương của pin pin tức là dấu cộng đây nó sẽ có những cái lỗi như thế này các bạn móc lò xo này vào để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại như thế này đây để khi mà các bạn cho vào trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó sẽ bị bung ra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 thì khi mà hết thời gian chỗ cắm đây, thì bếp cũng sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiết lộ trong bếp và các bạn hãy lưu ý cái điều này thì đối với dòng bếp ga Nhật này nó có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên á, đây là bếp được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng á, nó rất là bền nó cực kỳ, nó cực kỳ là bền và thứ hai á, là nó rất là tiết kiệm ga thì trên thực tế sử dụng á, một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người một ngày các bạn nấu ăn hai cử thì giá bình ga sẽ là khoảng 320 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn phải 150 000 tiền ga mà thôi thì theo khảo sát thì gia đình sử dụng á uh, đứa Nhật đây khoảng từ 2 đến 3 năm á, thì cái lượng tiền ga mà của họ tiết kiệm được á, nó có thể bằng cái tiền họ mua biết rồi cái mình tiết kiệm ga và thứ ba nó cực kỳ an toàn như vậy tôi đã nói á, ở phía sau của nó sẽ có một cái que cảm biến uh, tự động khóa ga chống rò rỉ thì công dụng của cái cảm biến đó và dạ, khi mà chẳng hạn các bạn nấu các bạn sử dụng clip đây mà các bạn ờ, xong rồi các bạn tắt khóa ga lại các bạn tắt công tắc nhưng mà các bạn lại quên khóa ga thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây thì cái quay cảm biến đó nó sẽ nhận được tín hiệu thì nó cũng sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất nó sẽ, nó sẽ tiết kiệm ga cho các bạn và thứ hai là nó sẽ phòng chống cái tình trạng rò rỉ ga chống cháy nổ rất là an toàn đó những ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhật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 và em chia sẻ cho bạn bè người thân mình cùng xem xin chân thành cảm ơn các bạn biết đã tự động phá ra sau thời gian hẹn giờ thi báo cáo đây công tắc còn mở bình thường thì vừa rồi tôi đã thử tất cả các tính năng biết rồi